bên chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm mà dòng sản phẩm này rất là thông dụng nhưng mà rất là lợi hại đó chính là kính áp tròng nhìn xuyên bài đây là một bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài của Hàn Quốc cái bộ này thì giá rất là rẻ nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn ạ rất là tiện đây là lọ thủy tinh đựng cái mắt kính áp tròng bên trong này ạ và đây là một cái khay mình đã lấy sẵn cái mắt cái, cái, mắt kính áp tròng vào trong cái khay này để cho các bạn xem rồi ạ đây đây là mắt kính áp tròng mắt kính này màu tím khi kết hợp với màu mắt mình là màu đen ạ thì các bạn sẽ không biết được là Ờ, người ngoài nhìn vào sẽ không biết được mình đang đeo kính áp tròng đâu ạ đây là mắt kính của nó cách đeo cái mắt kính này thì cũng là rất là đơn giản bây giờ thì mình sẽ giới thiệu trước về cái công dụng của cái kính áp tròng nhìn xuyên bàn này trước và tí nữa thì mình sẽ giới thiệu về cái uh, cách sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên bài và cách bảo quản kính áp tròng nhìn xuyên bài như thế nào để cho đúng hiệu quả và cho dễ dùng thứ nhất Bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài này thực hư chức năng của nó như thế nào. Đây là một bộ bài bình thường. Nhưng nó đã được quét sẵn cái chất phản quang lên trên lá bài. Đây mình sẽ bóc thử cho các bạn xem một bộ bài. Bộ bài này được đóng gói như bộ bài ngoài quán luôn ạ. khi mình đeo kính áp tròng nhìn xuyên bài vào thì mình sẽ nhìn thấy tất cả lá bài nhìn thấy tất cả các chất lá bài ngay từ đằng sau ạ gọi là ván bài ngửa đấy ạ đây bình thường mình nhìn thế này thì mình sẽ không phát hiện được đây là kính áp tròng nhìn xuyên bài đúng không ạ đây không phát hiện được bài này đã in chiếc phản quang lên rồi ạ đúng không ạ nhìn rất bình thường giống như bài chợ luôn ạ bây giờ mình sẽ cháo ngẫu nhiên mình sẽ cháo và khi mà đeo kính áp tròng vào thì nhìn sẽ như thế nào đây kia mình đeo kính bây giờ mình sẽ gắn một cái mắt kính áp tròng lên trên mắt của cái điện thoại của mình để cho các bạn xem là cái khi mà nhìn khi mà đeo kính áp tròng vào thì sẽ nhìn thấy lá bài và nhìn bên ngoài như thế nào mà các bạn cùng theo dõi à, trước khi các bạn uh, xem cái ờ, thực hư cái cái nhát chồng nhìn xuyên bài này có thật không nhìn nó như thế nào thì các bạn có thể ấn vào nút đăng ký ở bên phải màn hình để xem uh, những cái video tiếp theo của bên chúng tôi sẽ giới thiệu những cái sản phẩm uh, hay nhất mới và tiêu chí là an toàn chất lượng và giá rẻ cho các bạn mời các bạn đón xem chấm bây giờ tôi sẽ gắn cái mắt kính áp tròng vào cái phần của lá bài à, và bây giờ tôi sẽ gắn cái mắt kính áp tròng vào cái à, mắt camera của điện thoại các bạn nhìn rõ đây là con gì không ạ vâng đây là con 5 rô ạ tiếp theo đây là 4 rô nhìn có rõ không ạ bài chúng tôi đảm bảo bài rất nét ạ ba rô ạ khi đeo kính áp tròng này vào thì sẽ nhìn thấy rõ tất cả các cái chất của lá bài ngay từ đằng sau lưng bài ạ đây là con mấy ạ đây là con năm, năm này là năm tép ạ năm bích không đây là con năm bích ạ đây là bốn bích khi đeo kính này thì tôi sẽ nhìn thấy chất của tất cả các bộ ờ, tất cả các chất tất cả các quan trong một bộ bài đây là áp bích ạ đây là con ca cơ đây đây là sáu cơ quỷ đây là quy cơ đây là con di cơ đây là con 10 này 10 này là 10 cơ này đây là 9 cơ này khi các bạn đeo kính vào thì sẽ nhìn thấy tất cả các chất của bộ bài rất là đơn giản đúng không ạ kính này thì bên chúng tôi đã nhập được tại xưởng nên là giá rất là rẻ các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ vào số điện thoại của chúng tôi là 0868 02 tứ quý 5 ở đầu Sài Gòn và 0974 07 tứ quý 3 ở đầu Hà Nội. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách bảo quản và cách sử dụng kính như thế nào để cho nó hợp lý ạ. Cái mắt kính thì à, các bạn mua về các bạn sẽ nhận được một cái bộ mắt kính như thế này. Được không ạ? Các bạn sẽ bật nắp này ra để lấy cái mắt kính này bỏ vào khay để không mất thời gian các bạn thì tôi đã lấy sẵn một cái mắt kính áp tròng đổ vào khay rồi ạ cái này thì cái mắt kính này mình đeo hai mắt cũng được mà đeo một mắt cũng được không quan trọng ạ trước khi mà mình đeo kính áp tròng thì mình phải rửa tay sạch để đảm bảo vệ sinh cho đôi mắt của mình ạ đây cách dễ cách dễ dàng là mình sẽ đặt cái mắt kính mình sẽ đặt mắt kính lên trên cái đầu này ạ đưa vào mắt rất là dễ dàng ạ nó sẽ không bị rơi như là chúng ta dùng tay đâu ạ đây đấy mình đặt mắt kính lên trên cái này mình đưa vào mắt các bạn hình dung rõ chưa thì mình thì kết hợp với cái bộ bài này thì sẽ nhìn thấy tất cả các chiếc của bộ bài khi mà um, cái loại kính này thì đảm bảo là không gây khô mắt không gây cộm mắt nên là các bạn uh, khi đeo thì các bạn có thể giỏ cái nước muối sinh lý vào ạ để cho tránh tình trạng ờ, khô mắt cộm mắt các bạn có thể lên trực tiếp để xem hàng chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng kính và cách đeo kính ngay tại cửa hàng ngoài ra chúng tôi có hỗ trợ là ship hàng toàn quốc miễn phí ship ạ khi các bạn mua hàng bên chúng tôi thì sẽ được bảo hành nếu các bạn cảm thấy cộm thì sẽ báo lại chúng tôi chúng tôi sẽ đổi cho các bạn bộ khác và tất cả ờ, và khi khi mua một bộ kính thì sẽ được tặng kèm là khay đựng kính và cái ờ, kẹp nhíp tất cả những cái dụng cụ đeo kính Đấy và tặng kèm là 10 bộ bài kéo theo kính ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. mà các bạn đón theo những cái sản phẩm tiếp theo ở những cái video là